Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn Tuổi hợi và cách cải vận Tuổi hợi tốt bụng, hiền lành, giỏi phân bố thời gian Nhường nhịn mọi người trong điều kiện có thể Dễ bằng lòng và dễ tha thứ cho người khác Tuổi hợi bốn trầm tính, hiền hòa Quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm Ví dụ sinh năm hợi, tháng có dần thân tỵ hợi sẽ linh hoạt giỏi ứng biến Tháng sinh có tý ngọ mão dậu là nhóm cực đoan cố chấp đào hoa là người đứng đầu Tháng sinh có thình tuất sủ mùi sẽ bình hòa bao dung đối nhân xử thế giỏi làm thế nào để có vận trình tốt hơn thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống trong ngôi nhà của bạn nên có ánh sáng và không khí trong lành được xem là phong thủy tốt thứ hai là ứng dụng theo thuật số mệnh thiếu hay còn gọi là mệnh khuyết thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực yêu đời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 Tuổi hợi là một trong tứ trường sinh tượng trưng cho mộc khố đặc tính của hợi là hiền hòa không thích phân tranh với ai khác vẻ ngoài của tuổi hợi lúc nào cũng thanh thản nhàn nhã dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì họ hoàn toàn không phải là những người lười biếng chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản tuổi hợi họ luôn biết cách cân bằng thời gian điều hòa cuộc sống của chính mình rất là tốt họ có tính ngây thơ lãng mạn thích dành thuận lợi cho người khác dễ bằng lòng dễ tha thứ cho người khác khi gặp sai lầm tuổi hợi trong cuộc đời họ cần chú ý phát huy thế mạnh riêng của mình và cần hạn chế nhược điểm của bản thân bình thường tuổi hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác nhưng nếu vượt quá giới hạn của sức chịu đựng họ sẽ nổi trận lôi đình vì vậy họ nên kiên định hơn nhất là những người sinh vào cuối năm hoặc tháng 1 dương lịch thường là dư thủy thích an phận trong tình yêu người tuổi hợi khá là mãnh liệt thật khó ai có thể ngăn cản nổi họ khi họ rơi vào lưới tình tình cảm khá là trong sáng trong hôn nhân một số người tuổi hợi có trắc trở lận đận họ thường yếu đuối trước tình cảm tuổi hợi là những con người đầy năng động sáng tạo nhiệt tình song tình cảm rất là yếu đuối nữ tuổi hợi đa phần hiền lành tình cảm phong phú rất là nhu mì không có cá tính ranh mảnh, họ rất mềm yếu đặt hết tình cảm của mình cho tình yêu khi bị phụ lòng họ rất là đau khổ nhìn chung người tuổi hợi có vận số tốt nếu nhóm người này kiên định hơn trong những thời điểm quan trọng để đưa ra những quyết định cải vận theo mệnh khuyết hợi thuộc thủy mộc hợi hợp với tý sửu hoặc là mão mùi lục hợp với dần cách dùng tam hợp lục hợp này chỉ tham khảo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 màu đỏ tím vàng sậm cam hồng là hỏa trang sức các loại đá vân đỏ hoặc đá xanh lá dây màu đỏ thạch anh tóc đỏ về động vật ngựa là hỏa nuôi chó là hỏa mèo là mộc khi ăn uống ăn lẩu đồ nướng thịt dê thịt bò sô cô la tảo tía thịt bò khô đối với cơ thể phần đầu mắt là hỏa có thể nhuộm ít tóc đỏ đồ vật trong nhà tivi lò vi ba bếp máy vi tính là các thiết bị hỏa tranh mặt trời tranh ngựa là hỏa sưu tầm bật lửa vào bếp nấu ăn mỗi tối uống một ít rượu vang cũng là cách nạp hỏa ngành nghề thuộc hỏa thợ trang điểm diễn viên sản xuất phim công an nhà hàng Á quầy bán lẻ sản xuất đồ nhựa đồ điện tử máy vi tính thiết bị điện tử kỹ thuật số đầu bếp rất là nhiều hỏa chế biến thực phẩm chiếu sáng nhiếp ảnh các ngành nghề liên quan đến thể thao studio chụp ảnh thu âm đều thuộc hỏa tuổi hợi sinh mùa xuân vào tháng dần mão mùa xuân thường mọc vượng nên kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần tuổi hợi sinh tại tháng dần mão vô cùng quân tử nghĩa hiệp nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can giáp sinh tại tháng dần là có mật mã lộc thần mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can ất sinh tại tháng mão là cũng có mật mã lộc thần cần kim nên biết màu trắng xám là kim trang sức vàng bạc đồng hồ tự động là chợ kim càng đắt tiền càng tốt ví dụ Rolex Hublot kim cương thạch anh tóc vàng về động vật gà khỉ là kim ăn uống thịt đông lạnh ăn kem thịt gà tổ yến nhiều kim đối với cơ thể mỗi sáng thức dậy nên dùng đồng hồ báo thức hình tròn màu vàng ra khỏi giường nên hướng mặt về hướng Tây hoặc Tây Bắc cạo râu nên cạo bằng dao cạo thay vì cạo bằng máy nên cắt lông mũi đồ vật trong nhà két sắt máy lạnh tủ lạnh gương là kim trong nhà treo một bức tranh núi phú sĩ tranh gà tranh khỉ cũng là kim sưu tầm đồ kim loại có bộ kéo cắt móng tay bàn làm việc có tượng gà bằng đồng thường xuyên soi gương cũng là cách nạp kim ngành nghề thuộc kim kế toán tài chính kinh doanh chứng khoán ngân hàng máy móc làm giám sát quản lý cửa hàng vàng bạc công nghệ sản xuất phần cứng máy vi tính kỹ thuật cơ khí kinh doanh vật liệu kim khí nghề cơ khí cơ điện sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe dụng cụ âm nhạc trò chơi điện tử bác sĩ cũng rất nhiều kim tuổi hợi sinh mùa hè vào tháng tỵ ngọ mùi mùa hè hỏa vượng thường dư hỏa kỵ hỏa nên lấy thủy làm dụng thần nếu tuổi hợi sinh tại tháng ngọ rất là dư mộc hỏa tính khí nóng nảy phát cuồng nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can mậu hoặc bính sinh tại tháng tỵ là có sao lộc thần mật mã lộc thần là dễ kiếm tiền hơn mệnh khác nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can kỷ hoặc đinh sinh tại tháng ngọ cũng có mật mã lộc thần giống như là lá số ông trâm cần thủy nên biết màu xanh lam màu đen trang sức vàng bạc đá quý màu xanh lam màu đen kim cương thịt anh tóc đen động vật chuột cá rồng chuột Mickey dơi cũng là thủy ăn uống tất cả các loại cá tất cả các loại thủy hải sản cơm gà tẩu yến mộc nhĩ đen mộc nhĩ trắng uống trà đá uống bia đều là thủy trên cơ thể gương mặt nên trắng sáng nên đeo kính mát khi ra đường đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước gương là kim thủy tránh để nhà bếp bừa bộn hồ cá nhà vệ sinh đại diện cho nhiều thủy treo một bức tranh về sông nước đều là thủy mỗi sáng nên tắm sáng hoặc là làm tóc ướt bàn làm việc nên có chậu cá hoặc là tượng chuột heo đi ngủ mang theo chai nước suối cũng là cách nạp thủy ngành nghề thuộc thủy thẩm mỹ spa kinh doanh nước giải khát tâm lý học dịch vụ làm sạch quán cà phê, thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề quảng cáo, nghề biển, văn phòng giới thiệu việc làm, tư vấn việc làm, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi hợi sinh tại tháng thân dậu, mùa thu kim vượng thường kỵ kim nên lấy mộc làm dụng thần. Nếu sinh mệnh ngày thiên can thuộc canh sinh tại tháng thân là có mật mã lộc thần, dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày có thiên can thuộc tân sinh tại tháng dậu là có mật mã lộc thần cần mộc nên biết màu xanh lá là mộc trang sức các loại đá quý màu xanh lá ví dụ là gỗ trầm hoặc là thạch anh tóc xanh lá động vật mèo Hello Kitty mèo Doraemon thỏ hổ đều là mộc ăn uống ăn rau xanh thích hợp ăn chay đối với cơ thể râu lông tóc bóng đại diện cho mộc đồ vật trong nhà ban công có cây cối kệ sắt, sách báo chí đều là mộc bàn làm việc nên có cây nhỏ giường đồ dùng trong nhà nên bằng gỗ hơn là bằng kim loại đội nón túi sách xanh lá bàn làm việc có tượng mèo đi ngủ mang theo quyển sách cũng là cách nạp mộc ngành nghề thuộc mộc làm vườn cửa hàng nội thất thư viện sách thiết kế thời trang ngành gỗ giấy thiết kế website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 sinh năm hợi trong lá số ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ mùi là sao hoa cái hoa cái đại diện cho tính tình thanh cao thông minh tư chất thông minh tự làm tự hưởng giàu tài hoa tài năng nghệ thuật thích tôn giáo và triết học nữ có chu kỳ này thường mạnh mẽ dẫn đến cô đơn nam có chu kỳ này thường là tỏ ra quyền quy dịch mã tại tỵ sinh năm hợi trong tháng ngày giờ sinh của lá số có chữ tỵ là sao dịch mã dịch mã tượng trưng cho thay đổi biến động đi xa di chuyển thay đổi chỗ ở thay đổi công việc hoặc là xuất ngoại nữ có nhiều dịch mã thì tâm thường bất an hàm trì tại tý sinh năm hợi ở cột tháng ngày giờ trong lá số có chữ tý là có sao hàm trì hàm trì chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống đời người có liên quan đến mật mã hàm trì này nếu bác tự có dụng thần là hàm trì biểu thị cho người này có nhu cầu tình dục cao nếu hàm trì là kỵ thần đại diện người này không có hứng thú về tình dục đào hoa có ý nghĩa khá là rộng ví dụ nhiều người để ý tướng mạo ưa nhìn thông minh lãng mạn có cơ duyên gặp gỡ nhiều người phù hợp ngành nghề dịch vụ sinh năm hợi kỵ nhà ở hướng dần 52 cho đến 68 độ đông bắc sẽ phạm phải vong thần là một mật mã thị phi